Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng chị bạn quay trở lại kênh à, của em. Em tên Việt Sốt Line 0969711141. Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại à, bên em về cũng rất là nhiều cái mẫu xe khác nhau chị. À, Hyundai, Kia Morning, rồi Innova, Mazda Mazda 3, Mazda 6 anh chị nhá. Đó thì à, bên em thì à, giá thành thì tầm khoảng à, 200 đến 500 triệu ở đầu và bên em cũng có nhu cầu à, thu mua tất cả những cái dòng xe cũ đã qua sử dụng anh chị nhé à, giá thành dưới 500 à, triệu quay đầu đó thì à, hôm nay em sẽ giới thiệu chị bạn à, một con à, xe là Ford à, model sản xuất 2004 anh chị nhé 2004 con này là phiên bản à, số tự động anh chị sơn si màu đen hiện tại xe đang à, đeo biển à, thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhé thì à, sau đây mời anh chị bạn à, cùng em à, tham quan một vòng về cái phần ngoại thất của nó à, và cái nội thất của con xe này sau đó em sẽ báo một cái giá cũng rất hợp lý cho anh chị các bạn nhé con này là <clears throat> con này thì bên em có à, tút táp phần sơn ngoài rồi anh chị có tút táp phần sơn ngoài rồi anh, à, anh em nhé đó sơn thì à, được sơn xi si. tút táp đến bóng lại rồi có phần đèn thì chóa đèn còn khá là mới chị đó chóa đèn khá mới nha à, về phần mâm thì la giang đúc nha la giang đúc lốp 4 gai lốp 4 bánh thì gai còn khá là sâu chị nhé đây đó, giá thành thì bên em đang rao bán con này là 155 triệu chị 155 triệu cho mẫu xe này nhá Ford Mondeo V6 sản xuất 204 phiên bản số động đó chỉ hơn 100 triệu bên chị bạn có ngay một con xe form dáng cực đẹp nha thì tại con xe này thì bên em để ngoài à, cửa hàng nó hơi bụi chị à, chị bạn mà bên em thì vệ sinh và đánh bóng qua thì nó rất là mới nha sơn si thì à, còn khá ok anh chị đó la giang đúc này này mâm lốp này gai còn khá là dày nhé xi nhan gương về à, về chắn mưa này phin nhiệt chủ trước trang bị hết rồi viên cửa được à, nẹp hết anh chị đây đây top ly này đó top ly còn à, cũng ok nhá khá ok nhá top ly này ghế được bọc da hết rồi anh chị nhá ghế được bọc da trần có cửa sổ nóc này cửa sổ trời đó anh chị đó phiên bản số tự động máy xăng anh chị nhé máy xăng đây nội thất vô lăng bốn chấu túi khí hai túi khí hai bên ghế à, còn à, khá ok nhá ghế còn khá mới nhá à, anh chị bạn lấy về xe này thì lấy về thì đi thôi anh chị có thể là trang bị thêm một ít đồ chơi trên xe đây phần đuôi này model V6 nhé phiên bản là số tự động sản xuất 204 một con xe giá rẻ anh chị đây nó nội thất thì à, lót sàn à, có đầy đủ hết rồi lót sàn rồi cái này thì anh chị các bạn lấy về thì chỉ cần à, vệ sinh đến bóng lại đó, trần thì cũng còn à, khá ok nhá cái trần này thì à, nó nó có phai màu theo thời gian chị đó, phai màu theo thời gian nhé này ghế da này ghế được bọc da hết rồi thì anh em nào mà thiện chí à, xem những cái dòng xe giá rẻ thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0969 711 41 em tên Việt nhá, đó, anh chị các bạn có thể là kết nối Zalo uh, uh, số của em để được uh, tư vấn một cách chi tiết nhất thì à, bên em thì cũng còn rất là nhiều cái mẫu xe khác nhau đó. anh em nào có thể là tới tận nơi để trực tiếp xem xe test xe thoải mái đi giá thành tất cả những cái mẫu xe bên em bán ra là bao rút hồ sơ cho anh em nhé bao rút hồ sơ giấy tờ pháp lý rõ ràng khi mua xe thì anh em à, ra phòng à, bên em thì mua à, mua bán thì ra phòng công chứng à, ký sang tên đầy đủ anh chị nhé giấy tờ hợp pháp hợp lệ anh chị bán hoàn toàn yên tâm đó thì dòng này thì bên em đang rao bán giá là 155 triệu bao rút hồ sơ nha form Mandel sản xuất 204 đó thì anh em nào mà xem được video này thì có thể là tới từng à, tận nơi trực tiếp cửa hàng bên em để được trực, trực tiếp xem xe test xe thoải mái luôn đó thì cũng cảm ơn à, anh em đã theo dõi video và cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em anh chị nhé Vâng xin chào và hẹn gặp lại